a à. B, chờ D, D, e G H I giờ k l M N O Ơ P Quy re se te u v w ye je